hôm nay em ờ, có vào vai ờ, của em thì ờ, em cũng nói những cái điều mà em hay nói với con về những cái chuyện con em bị khúc mắc từ lúc mà con nó học và nó không không được đúng như ý của bố mẹ và đúng cái lúc gia đình em thì lại là nó cũng ảnh hưởng từ lúc chồng em bị ốm cháu nó không giữ gìn được thế là nó bị dạy thành thì học em gọi nó về về sau đấy cái đồ lỗi cho em đổ lỗi cho em thì em có đòi em có đòi và cháu cháu nó cháu không nghe sau đó em gọi được cháu về rồi thì khi em mà đứng ở vai được của của con thì con nó cứ cứ đổ lỗi tại mẹ nó đổ lỗi tại mẹ gọi nó về đây về đây gọi nó về đây mà đổ lỗi xong rồi mỗi lần em nói cái giọng em không tìm được thì nó hơi to thì nó lại ép vào em nó bảo mẹ nói to con nói giảm cho mẹ mẹ con đi xong rồi nó con nói giảm cho mẹ con sẽ to hơn với mẹ xong rồi em sức khỏe không được tốt thì em dùng các phẩm chức năng nó bảo em là cứ đi ngồi trên zoom ngồi trên zoom rồi học rồi còn mua đồ trên zoom rồi rồi rồi thì thì nó cũng lo là là cái chuyện em xa vào đó nhiều xong rồi nó cứ hẹp nó hẹp thôi đấy là vai vai của của người con xong rồi thì em cũng diễn được đến đó xong rồi tính ra cái chỗ quan tòa quan tòa thì em có một cái chị em người ta hay khuyên giữa hai mẹ con thì lúc đó thì em quan tòa nói thì em cũng nhận em cũng nhận lỗi là là em chưa quan tâm được đến con đầy đủ trong những thời gian mà gia đình nó gặp sự cố thì rồi thì mẹ sẽ nhận lỗi của mẹ nhưng mà hoàn tòa cũng nói với con là cái bài học của con con đi học mà con chưa rút được ra kinh nghiệm mà con lại đổ lỗi cho mẹ khi nào mà con nhận được lỗi thì con sẽ thành người tốt xong rồi đến đó em chỉ tưởng tượng được đến đó thôi không thôi đến đứng ở chỗ chỗ ao à, chúa ong thì em cũng tưởng tượng là được ra được là hai mẹ con thì cũng có vui vẻ được với nhau và cười với nhau mà cũng được ôm nhau thì em chỉ diễn đạt được này thế thôi thầy